chị mình gửi yêu cầu ví dụ như là mình đặt hàng shopee lazada thì sao anh chị mình đã biết được cái món hàng đó rồi mình tự gửi yêu cầu nếu không yêu cầu thì sao anh chị ạ à? thì à, bún trù hay là sao thành đèn không thể nào xây giấc mo được không thể nào cung cấp cho mình điều đó được do đó phải yêu cầu và mình phải hình tượng hóa nó nó có một cái kỹ thuật gọi là visualize visualize có nghĩa là hình dung tưởng tượng ra và với một cảm xúc thật mãnh liệt nha anh chị phải hình dung tưởng tượng ra ví dụ như là tôi mong muốn có một là chiếc xe đi hình dung chiếc xe đó xe đó màu đỏ à, dáng rất là đẹp rất là thể thao đúc nè rồi à, mui trần nè. ví dụ như vậy và mình đưa cái cảm xúc của mình mãnh liệt vô nó wow sướng quá đã quá đẹp quá thích quá mình đưa cái cảm xúc của mình vô càng nhiều thì mình sẽ hút điều đó đến với mình nó càng nhanh chóng nó sẽ càng hiện thực có nghĩa là có bên trong thì sẽ có bên ngoài bên trong mình càng rõ ràng cảm xúc nó mãnh liệt mọi thứ nó thật thật như thật vậy thì khả năng làm sao anh chị ạ à? thì mình mới giờ hút cái điều đó đến rất nhanh và mình phải cài đặt bi nha và chi tiết thường thường á bi do have bi là sao ạ à? là rồi là có rồi rồi sau đó là mình du mình mới làm rồi mình sẽ có có nghĩa mình phải có ở trong tâm trí mình phải cài đặt nó bên trong mình đã có sẵn rồi và mỗi ngày mình phải làm tình dinh thường rồi ít nhất 15 phút vào buổi sáng nha anh chị nha tại buổi sáng người ta vẫn còn đang đi ngủ nhiều cái sóng của mình nó vẫn còn đang mạnh và cứ bị cắt ngén thì mình phát cái trường sóng đặt những cái yêu cầu của mình 15 phút mình hình dung mình thường tượng và thử cái yêu cầu đó lên trên ứng dụng thì khả năng phát xuất là mình sao ạ à? nhận được yêu cầu đó nó giống như là sao anh chị ví dụ như là mình biết là ngày mai ví dụ như là ngày 8 tháng 8, 19 tháng 9 đi Shopee Lazada La, La nó sẽ làm sao ạ? À? Nó sẽ sell, sell off, nó sẽ giảm giá rất nhiều và với cái lượng khối lượng đơn hàng nó sẽ bùng nổ vào ngày mai rất là nhiều do đó mình canh vào ban đêm 0 giờ sáng ngày ví dụ ngày 9 tháng 9 hoặc là 2 giờ sáng ngày 9 tháng 9 không có ai đang là online người ta đi ngủ rồi thì mình lên trên nó mình đặt hàng mình đặt hàng đầu giờ luôn mình đặt hàng ngay luôn là mình xí số thì cái đơn hàng mình nó là được xử lý rất nhanh gọn lẹ hoặc là như anh chị nào mà phải xếp hàng đi mua sao ạ à? đi xếp hàng đi mua iPhone 14 đi Pro Max này kia thì cửa hàng nó nó nói rằng sáng ngày mai nó tới người ta bán thì một hai ba giờ sáng 4 giờ sáng mình đã phải à, chầu chụp mình đã sẵn rồi mình phát yêu cầu rồi khi người ta chưa có là mình đã có sẵn rồi thì trong cái việc áp dụng luật hấp dẫn nó cũng như vậy nếu như mình làm vào đầu giờ sáng nó có hiệu quả cao ít bị bị tắt nghẽn rồi và mình cần có trải nghiệm thực tế thì càng tốt nha các anh chị trải nghiệm thực tế nó như thế nào à ví dụ như là anh chị muốn một chiếc xe Mercedes đi giá 2 tỷ 8 đi dòng C dòng ơ gì đó kia không biết nhưng mà sao anh chị mình thích nó rồi mình muốn nó rồi nhưng mà mình chưa có sao thấy rõ nét nó mình mới chỉ thấy hình ảnh trên website mà thôi thì do đó bữa nào mình rảnh có thời gian mình đi vô showroom đi vô showroom của Mercedes ở trên đường Điện Biên Phủ đi vô trong đó để gặp nhân viên tư vấn và như thể là mình sẽ mua chiếc xe đó mình lên chiếc xe đó mình ngồi vào mình cầm vô lăng rồi mình quan sát mình chụp hình rồi mình sờ những cái chi tiết mình trực quan hóa mình trải nghiệm nó khi mình trải nghiệm đó nó sẽ rõ ràng hơn là về tâm trí và sau đó về nhà mình lại tiếp tục visualize trên cái trải nghiệm đó nó sẽ rất thật hoặc mình muốn mua một căn nhà nào đó mình chưa có đủ tiền thì mình cứ liên hệ với môi giới mình vô căn nhà đó như hạn mình cứ mua và mình cứ thuê đi mình cứ coi mình cứ đi tới đi lui đặt câu hỏi sờ rồi à, mình trải nghiệm mình trải nghiệm nó sẽ cho mình nhiều kinh nghiệm mà anh chị biết đó những cái thứ mà được hình thành trong tiềm thức là thông qua trải nghiệm và kinh nghiệm và nó sẽ không biết điều gì đúng và sai và nó có thể sẽ cung cấp cho mình nó giống như là sao các anh chị giống như là hình đen vậy các anh chị cứ yêu cầu đi tôi sẽ đáp ứng cho chị nhanh những cái yêu cầu đó xây yes and mơ thông qua việc sao ạ à? trải nghiệm rồi sau khi trải nghiệm được và nếu không được thì chúng ta làm thêm một bước nữa cho chắc ăn là vé nó ra in cái tấm hình đó ra chiếc xe đó ra dán lên trên chiếc đầu giường dán lên ở trên phòng vệ sinh dán ở đâu đó cái ước mơ cái khát cao của mình mà mình muốn phúc nó tới thì dán nó ra một cái hình ảnh rõ nét đẹp đẽ thì tao dán nó ở ngay cái tầm mắt mà mình hay quan sát đó là bước thứ hai các anh chị ạ à.